ti đăng đa va ta ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tin bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Sangha ni đà ma bà ri si tê sam va sa pha ru ta cô sa li ya nu ga tê se ma vi ri đi tê ni ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki te ca ri tê sam me sa sam mi ta vi sang te muốt tem mutta ta me avi sam me sam sam me ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abhiyanta ra vi si te ut ku le mu lê a sa đê bà ra đê su can si a sam ma sam mê vì lô kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa thi ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut ke mut ke Adapati Ri Che Ri cham bà tê chì ni vi chì ni ki chì ni ri chì ri cham bà tê xoa ham na tê na tê bà na tê a na đê na đi xoa gan ne gan ne go ri gan đà ri gan đà li ma tăng di buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ni mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni สัมวัตานิสังกาปาริสิเตสังกานิกาธานิดามาปาริสิเตสัมปัสสะปารุตาโกสาลิยานุกา ni ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki te ca ri te sam me sa sam mi ta vi sang te muốt te muốt ta ta me sa Avisamme samma samme ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abiyang ta ra vi si te ut ku le mut ku le sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lô kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut bà ti ri che ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đen đi xoa gan ne gan ne go ri gan đà ri can đà li ma tăng gi buộc ca si sang cô le ru sa li am ni chị mê chị mê nì mê nì mê nì mê nì ti đăng đa va ta ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tin buddha ba si ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Saparuta Kosalyanugate Viridite Aniye Maniye Mane Mama ri te sam me sa sam mi tà vi sang te muốt te muốt ta ta me tà mê Avisamme sam me ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni ni abiyang taravi si te ut cô lê mút cô lê a sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lo kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa thi ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut ke mut ke bà ti ri chê ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te ba na te a na đê đi xoa ham gan ne gan ne go ri gan đà ri can đà li ma tăng di buộc ca si sang cô le ru sa li am ni chị mê chị mê nì mê nì mê nì mê nì ti đăng đa va ta ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Saparuta Kosaliyanugate Viridite Aniye ye Ma ma ma ne ki te ca ri te sam me sa sam mi ta vi sang te muốt te muốt ta ta me sam sam me ma sam me ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra ni đi ni abiyang ta ra vi si te ut cô lê mút cô lê a sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam lô ki tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni mantra sam ya te ru ta ko sa ni ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku lên Amaniya Tha Yam Va le Ma Ha Va Lê Út ke Mút Kê Ada Pati Ri che Ri Cham Pati Chi Ni Vi Chi Ni Ki Chi Ni Ri Chi Ri Cham Pati Soham na te na te Ba na te Anade Nát đi na gan ne gan ne go ri gan da ri gan da li ma tang di buộc ca si sang ku lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram bà tinh bồ đa ba si ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Saparuta Kosalyanugate Viridite Aniye Maniye Mane Mamane ri te sam me sa sam mi tà vi sang te muốt te muốt ta ta me me sam ma sam me ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve ni abiyang si site ut cô lê mút cô lê a sa đê bà ra de su căng si a sam sam me vì lo ki tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut ke mut bà ti ri chê ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đen đi soam gan ne gan ne go ri gan đà ri gan đà li ma tăng gi buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ni mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Saparuta Kosaliyanugate Viridite Aniye Maniye Ma ne ma ma ne ki te ca ri te sam me sa sam mi ta vi sang te mu te mu ta ta me sang Avisamme samma samme ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abiyang ta ra vi si te ut ku le mut ku le a sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lô ki tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam yate ruta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma ha va le bà ti ri che ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đê na đi xoa gan ne gan ne go ri gan da ri can da li ma tang di buộc ca si sang cô le ru sa li am ni chị mê chị mê nì mê nì mê nì mê nì ti đăng đa va ta ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Saparuta ni Viridite Aniye Maniye Mane ma ri tê sam mê sa sam mi tà vi sang tê muốt tê muốt ta tà mê Avisamme sam samme ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni ni abiyang taravi si te ut cô lê mút cô lê a sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lo kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma ha va le ut ke mut ke bà ti ri chê ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na tê a na de đê đi xoa ham gan ne gan ne go ri gan da ri gan da li ma tăng di buộc ca si sang cô le ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni ti đăng đa va ta ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Saparuta Kosaliyanugate Viridite Aniye Maniye ma ne ri tê sam mê sa sam mi tà vi sang tê muốt tê muốt ta tà mê avi sam mê sam sam mê ga ye sa ye a si ne sam tê sa ni đa ra ni a lo cam ba se ra biang ta ra vi si tê út cô lê mút cô lê a sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam mê vì lo ki tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni mang chê mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le u bà ti ri che ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đen đi na gan ne gan ne go ri gan đà ri can đà li ma tăng di buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ni mê ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni sangga Sangha Parisite Sangha thà ni đà ma bà ri si tê sam va sa va ru ta cô sa li ya nu ga tê se ma ri ri đi tê ani ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki tê ca ri tê sam me sa sam mi ta vi sang tê muốt tem mutta ta me avisamme samma samme ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abiyang ta ra vi si te ut ku le mu lê a sa đê bà ra đê su can si a sam ma sam me vì lô kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut ke mu bà ti ri chê ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te ba na te a na đen đi xoa gan ne gan ne go ri gan đà ri gan đà li ma tăng di buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chi mê chị mê nì mê nì mê nì mê nì mê nì mê ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram bà tin bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Savaruta Kosaliyanugate Viridite Aniye Maniye Ma ne ma ma ne ki te ca ri te sam me sa sam mi ta vi sang te mút te mút ta ta me sang vi sam mê sam sam mê ga ye sa ye a si ne sam te sa ni đa ra ni a lo cam bà se ra cha ve sa ni ni di ni a bi yang ta ra vi si te ut cô lê mút cô lê sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lô kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam yate ruta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le bà ti ri che ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đề na đi xoa gan ne gan ne go ri gan da ri can da li ma tang di buộc ca si sang cô le ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ni mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Saparuta Kosaliyanugate Viridite Aniye Maniye Ma ne ma ma ne ki te ca ri te sam me sa sam mi ta vi sang te muốt te muốt ta ta me sa Avisamme samma samme ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abiyang ta ra vi si te ut ku le mut ku le sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lô kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut ke mut ke đa bà ti ri chê ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đê đi soam gan ne gan ne go ri gan đà ri can đà li ma tăng gi buộc ca si sang cô le ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha sita Sangha Ni đa thà ni đà ma bà ri si tê sam va sa va ru ta cô sa li ya nu ga tê se ma vi ri di te ani ye ma ni ye ma ne ma ma sa sam mi tà vi sang tê muốt tem muốt ta tà mê Avisamme samma samme ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve ni abhiyantara visite ut kule mut kule asade barade sukang si asamma samme vì lo kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut ke mut ke Adapati Ri Che Ri cham bà tê chị ni vi chị ni ki chị ni ri chị ri cham bà tê xoa ham na tê na tê bà na tê a na đê na đi xoa gan ne gan ne go ri gan đà ri can đà li ma tăng di buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ni ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha ni đà ma bà ri si tê sam va sa va ru ta cô sa li ya nu ga tê se ma ri ri đi tê a ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki tê ca ri tê sam me sa sam mi ta vi sang te muốt tem mutta ta me avi sam me sam sam me ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abhiyanta ra vi si te ut ku le mu lê a sa đê bà ra đê su can si a sam ma sam mê vì lô kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa thi ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut ke mut ke bà ti ri che ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đen đi xoa gan ne gan ne go ri gan đà ri gan đà li ma tăng di buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chi mê chi mê ni mê ni mê ni mê ni mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tin bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha ni đà ma bà ri si tê sam va sa pha ru ta cô sa li ya nu ga tê se ma ri ri đi tê ni ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki tê ca ri tê sam me sa sam mi ta vi sang te muốt ta ta mê avi sam mê sam sam mê ga ye sa ye a si ne sam te sa ni đa ra ni a lo cam ba se ra cha về Ninh đi ni abiyang ta ra vi si te ut cô le mút cô le a sa đê bà ra de su căng si a sam ma sam me vì lô ki tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut bà ti ri chê ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đê na đi xoa gan ne gan ne go ri gan da ri can da li ma tang gi buộc ca si sang cô le ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ni mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni สัมวัตานิสังกาปาริสิเตสังกานิกาธานิดามาปาริสิเตสัมปัสสะปารุตาโกสาลิยานุกา ni ye ma ne ma ma ne ki te ca ri te sam me sa sam mi ta vi sang te mu te mu ta ta me sa Avisamme samma samme ga ye sa ye a si ne sang te sa ni đa ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abiyang ta ra vi si te ut ku le mut ku le sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam mê vì lô kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut bà ti ri chê ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te ba na te a na đen đi xoa gan ne gan ne go ri gan đà ri can đà li ma tăng gi buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tin bu đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Ni Dhamma Parisite Samva Saparuta Kosaliyanugate Viridite Aniye Maniye Ma Ma sam mi tà vi sang te muốt tem muốt ta tà mê Avisamme samma samme ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ni abiyang ra vi si te ut cô lê mut cô lê a sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lo kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut ke mua bà ti ri che ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na de na đi xoa gan ne gan ne go ri gan đà ri gan đà li ma tăng di buộc ta si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ni mê ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tin bồ đa ba si ya ni đa ra ni sangga Sangha sita Sangha ni đà ma bà ri si tê sam va sa va ru ta cô sa li ya nu ga tê se ma ri ri đi tê ni ye ma ni ye ma ne ma ma ne kia ri tê sam mê sa sam mi tà vi sang tê muốt tê muốt ta tà mê avi sam mê sam sam mê ga ye sa ye a si ne sam te sa ni đa ra ni a lo cam ba se ra cha ve ni ra vi si te ut cô lê mut cô lê a sa đê bà ra đê su căng si a sam a sam e vì lô ki tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut bà ti ri che ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na de na đi xoa gan ne gan ne go ri gan đà ri gan đà li ma tăng di buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê nì mê nì mê nì mê nì mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cô sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Saparuta Kosaliyanugate Viridite Aniye Maniye Ma ne ma ma ne ki te ca ri te sam me sa sam mi ta vi sang te mút te mút ta ta me sang Avisamme samma samme ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abiyang ta ra vi si te ut ku le mut ku le sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lô kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le ut la bà ti ri chê ri cham bà ti chị ni vi chị ni ki chị ni ri chị ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đen đi soam na gan ne gan ne go ri gan đà ri can đà li ma tăng gi buộc ca si sang cô le ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ni mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tin bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Savaruta Kosaliyanugate Viridite Aniye Maniye ma ma ne ki te ca ri te sam me sa sam mi ta vi sang te mu te mu ta ta me Avisamme samma samme ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni đi ni abhiyang ta ra vi si te ut cô lê mút cô lê a sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lo kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni mang chê mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma ha va le ut bà ti ri che ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na tê a na đê đi xoa ham gan ne gan ne go ri gan da ri gan da li ma tăng di buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ti đăng đa va ta ni đăng đa cu sa lê đăng đa su đa ri đa ri su đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni Samvatani Sangha Parisite Sangha Nigathani Dhamma Parisite Samva Saparuta Kosaliyanugate Viridite Aniye Maniye ma ne ri tê sam mê sa sam mi tà vi sang tê muốt tê muốt ta tà mê avi sam mê sam sam mê ga ye sa ye a si ne sam tê sa ni đa ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni Ninh đi ni abiyang ta ra vi si te ut cô lê mút cô lê a sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lo kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam va le ma va le ut ke mut ke bà ti ri chê ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na đen đi xoa gan ne gan ne go ri gan đà ri gan đà li ma tăng di buộc ta si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni đăng đa cô sa lê đăng đa sô đa ri đa ri sô đa ram ba tinh bồ đa ba si ya ni đa ra ni sangga Sangha sita Sangha ni đà ma bà ri si tê sam va sa pha ru ta cô sa li ya nu ga tê se ma vi ri đi tê ani ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki tê ca ri tê sam me sa sam mi ta vi sang te muốt ta ta mê avi sam mê sam sam mê ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abhiyang ta ra vi si te ut cô le mut cô le sa đê bà ra đê su căng si a sam ma sam me vì lô kỳ tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni ma mantra sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam pa ku len amaniya tha yam pa le ma va le u bà ti ri che ri cham bà ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham bà ti xoa ham na te na te bà na te a na de na đi xoa gan ne gan ne go ri gan da ri gan da li ma tang di buộc ca si sang cô lê ru sa li am ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê ni Kính mời quý vị đăng ký kênh này để xem các video chọn lọc và đặc sắc nhất. Mời quý vị like, nhấn chuông, chia sẻ và bình luận video này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. phổ hiền vương bồ tát một là kính lễ chư phật hai là xưng tán như lai ba là sanh tu cúng dường bốn là sám hối nghiệp chướng năm là tùy hỷ công đức sáu là thịnh phật chuyển pháp bảy là thịnh phật trụ thế tám là thường theo học phật chính là hàng phận chúng sinh mười là hồi hướng khắp tất cả hồi hướng công phu công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thải điều thể nhập vô sanh nhập nguyện tiêu ba chương sạch phiền não nguyện được trí tuệ thật sáng thời, nguyện các tội chương thải tiêu trừ đời đời thực hành bồ tát đạo sanh tịnh độ cảnh Tây Phương sen vàng chính phẩm là cha mẹ hoa nở thế Phật ngộ vô sanh Bồ Tát bất thoái là bản lữ Nguyện đem công đức tu hành này Trang rải mười phương khắp tất cả Hết thảy chúng con cùng các loài Đồng được lên ngôi vô thượng giác tự quy Phật Nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đạo lớn Phát tâm vô thượng tự quy pháp Nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng Trí tuệ như biển Tự quy tăng Nguyện cho chúng sanh quản lý đại chúng hết thải không ngại